Pháp hành của Phật giáo, băng thứ 19, trưởng lão Thích Thông Lạc thuyết giảng. Chúng ta giữ cái niệm chánh niệm tỉnh thức, chúng ta thấy ở trong cái cái hơi thở của mình, thở ra đi à, cái chánh niệm tỉnh thức. Bây giờ chúng ta ngồi đây, chúng ta biết chúng ta ngồi nè. À, thân tôi ngồi, tôi biết tôi ngồi nè. Rồi bây đầu mình ngồi đây mà cái tâm mình không có gì hết, thì tức là mình tu cái định sáng suốt cái gì? Mình rõ ràng là mình ở trong cái định sáng suốt cái gì. Bây giờ mình không có nương cái hơi thở, mình không có nương cái cái hành động của nậu quải thân của mình mà mình dương vào cái chỗ ngồi của mình mình biết mình ngồi thôi rồi mình ngồi đây nó lặng lẽ nó thanh thản như thế này thì đó là định sáng suốt rồi à, mình có mình không tu mà nó cũng có cái định sáng suốt đó rồi rồi bắt đầu bây giờ nó bắt đầu có một cái niệm đến thì cái niệm đó nó tham ha, dục ha, hoặc là sân thì mình biết rõ ràng vậy thì bây giờ mình dùng cái gì đây để mình dọn dẹp nó đây thì có phải là ở trên các pháp ác mà như tứ chính cần đã dạy các pháp ác chưa sanh không cho sanh mà đã sanh thì đoạn diệt mà giờ nó không sanh thì mình đâu có gì đâu mà đoạn thì mình giữ cái thiện pháp đó còn bây giờ nó sanh thì mình phải đoạn à bây giờ thầy à, đọc kế tiếp nội tâm có sân tệ chi nội tâm tôi có sân nghĩa là tâm mình sân mình biết mình có sân hay nội tâm tôi không sân tệ chi nội tâm tôi không sân và giới sân hận chưa sanh nay sanh khởi vị ấy tệ chi như vậy và giới sân hận kia đã sanh nay được đoạn diệt nghĩa là nói chung là cái tâm sân tâm si à, tâm nào mà trong ngũ truyền cái này nó đều được chúng ta đều được hiểu rõ từng chút tương lai nó không sanh chúng ta cũng biết mà hiện tại đang sanh chúng ta cũng biết hiện tại đang diệt chúng ta cũng biết đó là trên à, trên tâm ở trên pháp mà quán các pháp vì các pháp đó là tham sân si mạng nghi mà tham sân si mạng nghi nó có nằm ở trên cái bốn cái chỗ của thân thọ tâm thái của chúng ta không nếu không thì tức là nó thanh thản nó an lạc nó giải thoát mà nếu có thì nó là không giải thoát cho nên nếu có thì chúng chúng ta dùng pháp để mà diệt nó à bây giờ đó thì các thầy thấy như nói cái tham sân si mà si của ngủ tiền cái là gì là hôn trần thùy miên tức là cái buồn ngủ cái ham ngủ đó à trên cái bước đường mà tu tập của mình á mà khi mình còn bị hôn trầm thì nghiêng tức là mình còn bị niệm si của thiền cái mà niệm si của thiền cái thì mình phải tu tập như thế nào à bây giờ mình thấy mình có nè ở trong này nội tâm tôi không có hôn trầm thì miên và giới hôn trầm thì miên chưa sanh nay sanh khởi à, nay sanh khởi do nay mình biết nó sanh khởi hôn trầm thì miên như bây giờ mình ngồi tu nè à, hơi thở nè bắt đầu có bị hôn trầm bị trì miên bị buồn ngủ mình gục xuống đi thì tức là mình biết rõ ràng là mình đang bị hôn trầm chứ đâu phải mình không biết mình biết vậy thì mình phải dùng cái định gì mình để phá phải không mà mình dùng cái định gì mình phá nó đây mình biết rằng chỉ có cái định chánh niệm tỉnh giác định mà phá được thôi mà mình tu cái định chánh niệm tỉnh giác là mình phải đi kinh hành chứ mình ngồi đó đâu có được bởi vì nó là hôn trầm cho nên cái thân mà ngồi yên á, thì nó dễ bị hôn trầm vì vậy mà mình muốn tu á, thì mình phải đi kinh hành mà mình đi kinh hành mình đi mình đi ở đây á, không có nghĩa là mình tập trung liên tục ở trong cái tỉnh giác đó tỉnh giác của cái bước đi của mình bởi vì sức của mình mình tu có một phút à mà giờ mình cứ mình đi hoài cho nó hết buồn ngủ thì mình cứ tập trung như vậy nó lại ức chế nó nó làm cho mình sanh loạn tưởng do cái chỗ mà tu tập không biết cách bây giờ nó hôn trầm thì mình đi kinh hành mà mình đi với một cách thư giãn của mình mà mình chỉ nhắc cái hôn cầm này phải lìa khỏi cái thân này chứ không được ở đây do đó thì mình cứ mình đi với một cách không tập trung không có gì hết và đồng thời mình làm sao cho cái thân mình động để cho nó đừng có buồn ngủ nữa mà thôi và thường xuyên mình nhắc cái hôn cầm phải đi đi không có được ở đây và nhắc như vậy nhưng mà phải đi chứ không phải nhắc mà ngồi đó thì nó cũng hôn cầm à cho nên mình nhắc nó bảo nó đi thì mình phải đi thôi giờ mình đi nhưng mà mình cũng có tập trung nhiều ở trong cái bước đi của mình mình chưa có đủ cái sức để mà tỉnh thức ở trong bước đi mình cả nửa tiếng hoặc một tiếng đồng hồ để cho nó hết không trầm cho nên ở đây mình cứ đi đi tới đi lui đi qua đi lại rồi có lúc thì mình thấy khỏe thì mình nhắc đi kinh thành tôi biết tôi đi kinh thành chân mặt bước tôi biết chân cái bước tôi biết tôi nhắc vậy rồi tôi đi tôi biết được bao nhiêu hay bao nhiêu nhưng mà ừ, mình cố gắng mình đi và cố gắng mình cứ đi như vậy mình tập tỉnh thức được cái sức của mình được mức nào thì mình cứ tập mà quên thì cái thể thể nó mặc tình miễn là mình cứ động thân cho nó đừng có hóa cho sạch cái thùy miên hôn trầm này cho nên ở đây ai có hôn trầm thì miên thì tức là ở trên pháp mà quán pháp ở trong tứ niệm xứ Phật dạy mà trên pháp quán pháp gặp cái pháp hôn trầm thì như này thì phải phá nó phải đoạn diệt nó bằng những cái pháp mà đã thầy đã dạy sẵn rồi đức phật đã dạy đó là định chánh niệm tỉnh giác phải đi kinh hành phải dùng pháp hướng mà nhắc nó mục đích ở đây không phải đang tu ở trên cái chánh niệm tỉnh giác định mà đang đi kinh hành để phá hôn trầm bằng cái chánh niệm tỉnh giác định nghĩa là có lúc thì mình đang tỉnh ở trên bước đi nhưng mà có lúc thì không tỉnh ở trên bước đi có quên hoặc là có lúc đang suy tư một cái điều gì để mà phá cái hôn trầm mình mới suy tư mình đang đi mà mình suy tư tức là mình dùng cái định vô lậu để mình kèm vô để làm cho cái trí của mình càng ngày càng tỉnh ra mình suy tư hôn trầm thì nhiên là ngu là suy là làm cho mình à, không có sáng suốt làm cho mình mất trí tuệ làm cho mình trở thành một người thiếu đức thiếu hạnh ham ăn ham ngủ do đó phải đi đi cho tính chết chừng nào mà hết thì mới không đi chứ không có nghe theo lười biếng mà nằm xuống mà phải đi bắt buộc ra lệnh như vậy làm cho cái cái, cái, cái tâm cái vượng cái nghị lực của chúng ta nó mạnh lên chúng ta cứ bước đi như vậy là sau thời gian mà nỗ lực mà dùng pháp hướng và nhiệt tâm tinh cần nỗ lực và khắc phục thì cái hôn trầm thì niên nó sẽ hết chứ không phải còn ngồi tu hoặc này kia nữa những cái tu khác đều bỏ hết xuống chỉ còn có cái tu này mà thôi nghĩa là chỉ lấy cái định cái định chánh niệm tỉnh giác định mà phá nó hai nội tâm có trạo hối bây giờ nó là ngũ truyền cái mà năm cái pháp mà bây giờ trạo hối tức là loạn tưởng đó bây giờ nó có loạn tưởng của nó thì ở trong cái, cái nó khởi cái niệm nó nó tạo hối tạo hối là nó có một cái điều gì nó có một cái điều gì nó làm cho mình hối hận rồi nó cứ nghĩ cái đó mà nó buồn nó tức rồi hoặc là nó thấy cái người đó làm cái chuyện sai như vậy mà họ không biết hối hận không biết xấu hổ cho nên mình rối loạn ở trong cái tâm của mình mình thấy người đó làm như vậy là không đúng này kia cho nên đó là cái cái, cái, cái làm cho mình thấy nó bực tức mình à, do cái chỗ đó đó mình phải à, tu tập cái gì à, trong khi mà cái tâm mình nó bị à, cạo cử như vậy đó thì lúc bây giờ đó mình ngồi lại mình nhất định là mình giữ cái hơi thở của mình à, trong một phút hai phút mà nó được yên sau khi yên rồi thì mình bước ra mình đi kinh hành một vòng hai vòng rồi mình trở lại mình tu trong một phút hai phút rồi mình bước ra mình đi kinh hành vì một phút hai phút mình chủ động mình điều khiển được nó không trả hối tức là nó không loạn tưởng nữa rồi mình đi một vòng mình trở lại mình tu trong một phút hai phút nó không trả hối nữa rồi mình đi một vòng và cứ mình thay thay đổi hai cái định à cái định thứ nhất á là cái định niệm hơi thở mà mình tu với cái sức của mình không được quá gì quá thì nó sẽ ngồi đó nó không có chủ động được thì loạn tưởng nó sẽ phóng vào tức là vọng tưởng nó nó, nó phóng vào rồi loạn tưởng nó tiếp theo nó miên à, nó triền miên ở trong cái cái cái, cái loạn tưởng đó rồi à, cho nên mình chỉ cần mình ngồi lại mà 5 phút hoặc ba phút với cái sức của mình mà nhiếp không có vọng tưởng đó thì mình nương vào cái hơi thở để mình bám chặt nó nhưng mà biết là cái sức của mình cỡ khoảng đó thôi thì mình bám cho thật chặt rồi cái bắt đầu mình thả ra mình xả ra mình đi kinh hành thì mình đi kinh hành mình tập trung ở nơi cái hành động cái chân mình đi à, do đó mình đi một vòng rồi mình trở lại mình ngồi lại mình nhíp trong hơi thở như vậy là mình tập như vậy thì cái cạo hối và cái tâm mà à, tán loạn đó, nó sẽ dứt đi nó không còn nữa và khi mà mình à, như vậy có nghĩa là mình tu tập suốt ngày sao không mình tu tập mình làm chủ được cái lúc bây giờ nó trong một phút hai phút hay là ba phút hay là ba mươi phút hay là một giờ đó thôi còn bây giờ bắt đầu mình xả ra bây giờ nó loạn tưởng cái gì nó cứ đến nó loạn tưởng thì mình nói bảo nó cái này là ác pháp đi đi không có được ở đây mình tu cái tứ chánh cần mình dẹp cái ác pháp nó nó làm cho tâm mình lo tâm mình này kia thì qua cái niệm này nó nằm ở trong những cái cái trên tâm quán tâm mà cái niệm đó nó nó đưa đến cho mình tham sân si như thế nào thì cái phần đó là phần tâm còn cái phần này là cái phần loạn tưởng thì cái phần mà nó tên pháp này nó đã đưa đến như vậy mà chúng ta thì tu những cái pháp này để mà chúng ta diệt cái pháp loạn tưởng này còn bây giờ chúng ta xả ra xả ra thì chúng ta ở trên cái pháp tứ chứng cần chúng ta tu thì chúng ta quan sát cái pháp đó ác hay thiện nếu thiện thì chúng ta tăng trưởng mà ác thì chúng ta đoạn dứt cho nên chúng ta biết áp dụng và biết tu tập thì trong một ngày một đêm chúng ta thấy thanh tịnh rất là thanh tịnh mà rất khỏe tu rất an ổn không có à, không có mệt nhọc tuy rằng lời nói của thầy như vậy nhưng mà khi áp dụng vào thân của mình thì còn phải xem đặc tướng của mình như thế nào và đồng thời thì phải trình lên những cái đặc tướng đó khi mà mình nỗ lực mình làm như vậy mà không kết quả còn nếu mình không trình thì tức là mình để âm thầm mất thời gian vô ích của mình à, nó không có ích lợi gì cho con con đường tu tập của mình hết và giới ngựa ờ, bây giờ tới cái tâm mà nó à, nó nghi thì với cái tâm nghi này hai nội tâm có nghi thì tôi biết nội tâm tôi có nghi hồi nãy chúng ta quán các pháp trên các pháp thì cái cái hôn trầm rồi rồi cái trạo hối rồi bây giờ đến cái tâm nghi bởi vì trên ngũ tiền cái mà chúng ta tu tập hai nội tâm có nghi thì chúng ta biết rằng nội tâm có nghi hai nội tâm không nghi chúng ta biết nội tâm chúng ta không nghi à, à, với cái nghi chưa sanh thì chúng ta à, biết chưa sanh với đã sanh thì chúng ta biết cái nghi đã sanh do cái lòng nghi của mình có hay không có đã có sanh khởi thì chúng ta biết theo cái tâm nghi của mình từ đó chúng ta phải dùng cái cái cái cái định nào mà để mà chúng ta tu tập đó là cái định vô lậu chúng ta quán xét lại cái nghi đó như thế nào nó có đúng sai và chúng ta đứng ở trên cái góc độ của nhân quả mà chúng ta xem nếu mình nghi cái đó mà người ta không có thì tức là mình sẽ tội như thế nào tức là cái quả đó sẽ ra ra sao à, cho nên đứng trên nhân quả vì vậy mà khi mà thông suốt được cái lý đó rồi thì cái tâm nghi nó sẽ xả đi nó không còn nghi nữa nó thấy mình làm cái điều đó sai trái không đúng cái tâm nghi như vậy nó chưa đúng do gì cái chỗ mà quán xét của định vô lậu nó làm cho cái tâm nghi bị quét sạch đi cho nên ngủ truyền cái trên đối với pháp ngủ truyền cái chúng ta hoàn toàn là chúng ta đã quét sạch nó bằng những cái định mà chúng ta đã sắp đặt ở trên đó để mà chúng ta tu tập như vậy vị ấy sống quán pháp trên à, các nội pháp hay sống quán pháp trên các ngoại pháp hay sống quán pháp trên các nội ngoại pháp hai vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp hay sống quán tánh sinh diệt tận trên các pháp hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp có những pháp ở đây vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy với hy vọng à, hướng đến chánh trí chánh niệm và vị ấy sống không nương tựa không chấp trước một vật gì trên đời này các thầy tỳ kheo như vậy là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm truyền cái ở thì các con thấy là đối với cái năm cái truyền cái này là năm cái pháp của phật mà năm cái pháp của phật nó đặt ở trên thân thọ tâm pháp của chúng ta chúng ta quán sát từ chút từ chút để rồi nó có cái pháp gì thì chúng ta phải nó có một cái xảy ra của nó như thế nào thì chúng ta dùng cái đó mà chúng ta tu tập chúng ta quét sạch nó chứ nếu mà không dùng nó quét sạch thì chúng ta không bao giờ hết được lại nữa này các thầy tỳ kheo tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm thủ quẩn bây giờ cũng còn ở trên pháp mà pháp này là pháp năm thủ quẩn tức là nói về cái thân ngũ quẩn ngũ quẩn của chúng ta nè để chúng ta không còn chấp không còn chấp nó để không còn dính nó để thả nó để không thấy nó là mình là bản ngã của mình à, bây giờ chúng ta tiếp tục bây giờ đối với năm thủ quẩn năm thủ quẩn là một cái pháp sắc thọ tưởng hành thức quẩn đối với cái thân mà ở trên cái thân ngũ quẩn này thì chúng ta phải đặt nó ở trên ở trên bốn cái chỗ niệm này tức là tứ niệm xứ này chúng ta mới đặt cái thân này mà chúng ta quan sát cái thân ngũ quẩn đây là sắc đây là sắc tập đây là sắc diệt đây là thọ đây là thọ tập đây là thọ diệt đây là tưởng đây là tưởng tập đây là tưởng diệt đây là hành đây là hành tập đây là hành diệt đây là thức đây là thức tập đây là thức diệt đó thì như vậy thì thấy rõ ràng là phật dạy như thế này nè đây là sắc tập sắc tập như thế nào à, mình phải hiểu rõ mình mới biết sắc tập bây giờ thân của chúng ta đây là cái sắc cái sắc à, bây giờ sắc tập bây giờ thí dụ như bây giờ nó tập hợp trở lại nó gom trở lại nó gom trở lại thì bắt đầu nó gom trở lại như thế nào đây là cái thân của chúng ta rồi đây là những cái thực phẩm mà chúng ta bỏ vào nuôi cái thân của mình gọi là sắc tập đây là cái sắc tập thí dụ như bây giờ à, một người à, đây là cái sắc tập à, bây giờ đây đây là cái thân của chúng ta nó tập khởi cái gì à, nó tập khởi những cái bệnh tật đó là nó tập khởi trở lại đó nó sinh ra những cái thọ đây là cái thọ bây giờ thí dụ như nó à, tập khởi bây giờ chúng cái sắc của chúng ta nó không có những cái vật này bây giờ nó tập khởi xung quanh cái sắc của chúng ta nó làm cho chúng ta có cái bàn cái này thì đó là nó gây cho chúng ta có cái sự dính mắt nó đi nó tập nó tập để làm gì nó tập để nó tạo ra cái khổ cho nên đây là sắc tập đây là sắc đây là cái thân thì cái thân chúng ta hoàn toàn có độc lập của mình nó đây bây giờ sắc tập thì bây giờ nó những cái bàn cái ghế cái nhà cửa này các vật dụng này rồi bà con anh em ruột thịt của mình bắt đầu nó gom lại nó làm cho mình à, những những cái vật này nó làm cho nó gom lại nó tạo thành một cái cái sắc tập một cái sắc tập thì nó tạo cho mình như thế nào có người này người kia có cái bàn ghế thì nó mất nó làm cho chúng ta đau khổ cho nên ở đây mình phải rõ được cái sắc tập và sắc diệt lần lượt mình bỏ ra bỏ ra làm cho những cái này nó còn lại có một đây là cái sắc thôi cho nên từng đó nó rã lần rã lần ra nó làm cho mình không có khổ đau nữa đây là thọ đây là cái cảm giác của mình nè cảm giác mình đang không bất lạc thọ bất lạc bất thọ khổ nè mà đây là thọ lạc bây giờ nó tập tập hợp tất cả cái thọ cái thọ lại bây giờ là cái thân thọ nè bây giờ là cái tâm thọ nè mình đang tức mà cái chân bị đau nữa nè đó là tập nó tập cái thọ lại cái chân mình bị ghẻ đau mà cái tâm mình nó lo lắng cho cái một ghẻ này thì đó gọi là tập thọ à, đây là thọ diệt à, bây giờ từ cái chỗ một ghẻ này hết đau và đồng thời cái bệnh nó hết cái nó, nó đó là cái thọ diệt hay hoặc là bây giờ cái đầu nhất mà bây giờ mình dùng cái pháp hướng mà cái đầu nó hết nó hết nhất thì đó là cái thọ diệt đây là tưởng à, đây là cái tưởng của mình nè bây giờ mình nghĩ cái này nghĩ cái kia đó là tưởng tập nó tập lại à, nếu mà những cái tưởng này nó là thiện thì nó làm cho mình à, không có sao hết mà nó là tưởng ác thì tức là nó nghĩ ngợi nó suy tư nó tính toán điều này mưu mô thế kia đó là tưởng ác bây giờ cái tưởng của mình cái vọng tưởng của mình trong này nó không có tập lại ừ, mà ừ, nó, hoàn toàn là nó không có niệm tưởng nào hết thì đó là tưởng diệt đây là hành à, đây là hành tập đây là ừ, à, đây là hành diệt cái hành tập là như thế nào cái hành động như bây giờ thân mình đang đi mình biết đi rồi đầu mình suy nghĩ thì đó là hành tập nó vừa đi mà vừa suy nghĩ nó là hành tập nó cách hành nó tập lại nó tập hợp trở lại à, vừa đi mà vừa suy nghĩ à, hoặc là ừ, vừa đi mà vừa tính toán điều này thế kia tức là tập mà bây giờ mình đương đi mà mình không có nghĩ ngợi không có gì hết mà cũng không có biết đi cái hành động đi của mình đây là hành diệt đó. À, đây là thức cái thức đây là cái biết của mình đây mà đây là thức tập bây giờ thức tập bây giờ nó biết cái này cái nọ nó biết cái bàn cái ghế cái tập giấy cái này cái nọ kia nó tập hợp trở lại những cái biết này đủ thứ đồ vật này tất cả những cái này gọi là thức tập à, bây giờ thức diệt là bây giờ nó ngồi đây mà nó không còn biết cái gì nữa hết thì tức là nó diệt cái thức nó diệt cái ý thức nó đã không phân biệt một vật gì nữa tức là nó diệt tức là cái ý thức thanh tịnh như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp Hay sống quán pháp trên các ngoại pháp Hay sống quán pháp trên các nội ngoại pháp Hay vị ấy sống quán tánh sinh khởi trên các pháp Hay sống quán tánh diệt tận trên các pháp Hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp à, Có những pháp ở đây Những vị ấy sống chánh niệm à, Như vậy với hy vọng hướng đến chánh trí à, Chánh niệm và vị ấy sống không nương tựa không chấp trước một vật gì trên đời này này các tỳ kheo như vậy là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm thủ vững à bây giờ thì à, các con cũng như quý thầy thấy rõ là ở đây Phật dạy chúng ta trên cái tứ niệm xứ này nó rất rõ ràng bây giờ đối với năm thủ vững là chúng ta đặt ở trên cái cái thân thọ tâm pháp của chúng ta thì cái thọ của thọ vững nó không phải là cái thọ của tứ niệm xứ các các thầy phải nhớ kỹ bởi vì cái thọ tứ niệm xứ là cái chỗ nó đang ô nhiễm nó đang sẵn có rồi thì cái thọ này là cái thọ của thọ quẩn này khi mà đem nó đặt ở trên cái bốn chỗ này để quan sát nó thì nó cái thọ của cái tứ niệm xứ này nó gần giống như là cái thọ của thọ quẩn nhưng mà nó là vì cái quẩn cho nên nó khác à, nó nó nó khác với cái thọ tứ niệm xứ bởi vì cái thọ ha hoặc cái thân thân thọ tâm pháp thì thân thọ tâm pháp ở đây nó là bốn chỗ mà th uh, ờ, sắc thọ tưởng hành thức sắc tức là cái thân chứ không phải gì hết thọ là cái thọ của cái ừ, giống như là cái thọ của tứ niệm xứ mà um, tâm uh, là cái thức tức là cái tâm uh, sắc thọ tưởng hành thức thức tức là ở trên cái tâm cái tâm ở trên tứ niệm xứ thì nó giống như cái thức của ở trên cái um, à, ở trên cái cái cái cái ngũ quẩn như vậy là chúng ta sẽ phân biệt được như thế này bây giờ nói về cái tâm ở bên tứ niệm xứ là như là cái thức ở bên ngũ quẩn nhưng mà cái tâm ở bên tứ niệm xứ nó vừa là cái ý thức mà nó cũng vừa là cái tâm thức của chúng ta nữa cho nên cái ý thức của chúng ta là cái ý thức bị đắm nhiễm bị phân biệt bị chia sẻ À, nó bị các pháp trần lôi cuốn ở trong cái sự phân biệt với trẻ đắm núi nó sanh ra cái cái dục cái hào lòng ham muốn của nó đó là cái ý thức à, do đó ở trên cái tâm thì nó tâm ở trên cái tâm mà tứ niệm xứ thì nó có cái ý thức nằm ở trên đó và nó có cái tâm thức của nó ở trên đó cho nên ở đây chúng ta mới dùng cái bốn cái à, năm cái quyển này mà cái pháp năm quyển này đặt ở trên cái tứ niệm xứ này thì đương nhiên coi như là năm quyển thì nó là cái thân của chúng ta cái thân nó đủ thân thọ tâm phá uh, sắc thọ tưởng hình thức của chúng ta là nó gồm là cái thân của chúng ta coi như là cái thân và tâm và thọ là cảm giác chúng ta đều là đặt ở trên bốn cái chỗ này coi như bốn chỗ này nó không phải là cái ngũ quẩn nó không phải là cái ngũ quẩn tại sao vậy tại vì cái thân ngũ quẩn nó là một cái khối thân của chúng ta còn bốn cái chỗ này là nó ở trên cái cái tứ niệm xứ là nó ở trên cái cái, cái ngũ quẩn này là đặt nó để mà gọt rửa để làm cho sạch cái đó cho nên ở đây lấy cái thân ngũ quẩn này để quán xét lại để làm cho cái bốn cái chỗ này nó sạch ra chứ không phải ừ, chứ không phải làm cho cái thân ngũ quẩn này nó sạch mà làm cho bốn cái chỗ này nó thanh tịnh nó sạch chứ không phải làm cho bốn cái ngũ quẩn vì vậy ở đây chúng ta nghe thọ thì ở bên cái cái cái tứ niệm xứ nó cũng có thọ mà cái thọ của cái ngũ quẩn á thì hiện bây giờ là cái thọ của một cái cái duyên hợp của năm duyên để nó tạo thành cái thân người còn ở đây là bốn cái pháp bốn cái pháp thân thọ tâm pháp cho nên cái pháp là các pháp Phật dạy như nãy giờ chúng ta học hay hoặc là các pháp như bàn ghế nhà cửa à, lời nói của người khác cũng đều là các pháp những cái pháp đó để mà cái đối tượng của thân của thọ và của tâm của chúng ta đối với các pháp mà nó quá giải được nó làm cho tâm của chúng ta giải thoát được cho nên bây giờ đây là cái pháp ngũ quẩn nó đặt ở trên bốn cái chỗ này thì đương nhiên là chúng ta thấy ở trong cái bốn cái pháp này nó cũng đều nằm ở trên cái thân của chúng ta cái thân ngũ quẩn này cho nên nó giống nhưng mà phải hiểu rằng nó không giống nó giống tại vì là cái thân của chúng ta nó có thân thọ tâm pháp thì à, thân của chúng ta nó có sắc thọ tưởng hành thức thì tứ niệm xứ nó có thân thọ tâm pháp thì những cái này nó đều giống như cái cái cái ngũ quẩn nhưng ở đây chúng ta do cái pháp ngũ quẩn mà chúng ta quán xét cái những cái thân thọ tâm pháp của chúng ta để chúng ta quét sạch cho sạch những cái ô trượt những cái quế trượt những cái lầm chấp à, cho rằng cái thân của chúng ta là thật có là của mình là cái bản ngã thật của nó chứ vì vậy cho nên chúng ta ở đây chúng ta quán xét để mà chúng ta xả cho được cái thân ngũ quẩn của chúng ta bằng ở trên bốn cái chỗ này làm cho bốn cái chỗ này đừng có làm chấp nữa đừng có làm chấp cái thân ngũ quẩn là thật để không khéo thì chúng ta làm chấp cái thân ngũ quẩn này là của mình là bản ngã của mình do đó cho nên mới đặt cái pháp này lên trên bốn cái chỗ này mà quan sát nó cho nên vì vậy mà các thầy làm nghe cái thọ thì các thầy tưởng là ở cái thọ của ngũ quẩn là cái thọ của tứ niệm xứ không phải ở đây đức phật muốn nói rằng cái pháp này là cái thanh ngũ quẩn này là cái pháp nó không phải là của ai cả nó là một cái pháp cho nên lấy cái pháp này mới đặt lên cho nên nó gọi là trên pháp quán pháp mà đem cái pháp ngũ quẩn này mà đặt ở trên bốn niệm xứ này cho nên trên cái chỗ mà cái cái cái chỗ này mà chúng ta quan sát nó quan sát nó để mà chúng ta làm cho cái bốn cái chỗ này nó sạch sẽ, nó tốt đẹp, nó không còn bị dính mắt, nó không bị lầm chấp nữa, nó làm cho nó nhìn nó thấy được cái cái ngũ quẩn này là cái giả, là cái tan rã, là cái mất tiêu, là cái không có còn một cái gì ở trong đó hết khi mà nó đã đã chết. Làm cho chúng ta rõ được như vậy để chúng ta không lầm chấp là cái thân này là thật của mình, là cái thân này là bản ngã, là cái thân này là của mình nữa. À, để nó buông ra những cái ngũ quẩn này đi cho nên trong kinh bát nhã nó ngũ quẩn dây không đó tức là nó không có cái gì hết cho nên vì vậy đó mà chúng ta đặt ở trên này vì ở trên thân thọ tâm pháp của chúng ta thường chắc cái đó mà làm cái ngã cho nên bây giờ đặt nó lên trên cái pháp này lên trên thân thọ tâm pháp của chúng ta để mà chúng ta quán xét để mà chúng ta phá cái ngã mà cái lầm chấp đó là bốn chỗ này nó đang bị lầm chấp đó hiểu được như vậy mới thấy được trên pháp mà quán pháp để mà tu chứ nếu mà chúng ta hiểu chúng ta thấy thân thọ tâm pháp nó cái danh từ nó cũng rất là giống nhưng mà đây là nói một cái hợp chất nó thân thọ sắc thọ tưởng hành thức là một cái hợp chất còn thân thọ tâm pháp là bốn cái chỗ để mà chúng ta thực hiện cho đúng để phá cái ngã của của của của của, của ngũ quẩn của cái khối hợp chất này đó cái khối hợp chất là cái thân của chúng ta đây á, mà coi như là trên thân của chúng ta nó có bốn cái chỗ để mà chúng ta ừ, quán xét cái pháp này để mà chúng ta phá nó đi nghĩa là thầy muốn nói như thế này nghĩa là ừ, năm cái cái cái quyển này á nó nó là cái pháp nó là cái pháp để chỉ cho chúng ta biết rằng cái thân của chúng ta gồm lại có năm cái cái cái cái quẩn năm cái quẩn là sắc thọ tưởng hành thức nó là cái pháp chứ không phải là cái thân của chúng ta cái thân của chúng ta ở đây nó là cái pháp để chỉ cho cái thân của chúng ta là những cái duyên đó nó hợp lại nó làm cái thân của chúng ta cho nên bây giờ đưa cái pháp này lên để chúng ta quán xét để chúng ta biết cái, các cái pháp này là cái pháp nó duyên hợp nó tạo thành cái thân của chúng ta để mà chúng ta không bị lầm chấp nó là cái ngã à, thầy muốn nói cái chỗ này nó hơi khó là gì không biết là quý thầy có hiểu không nhưng mà thầy muốn dạch ra cho thấy cái gì cái chỗ mà thân thọ à, tâm pháp dưới sắc thọ tưởng hành thức nó có nhiều cái danh từ giống nhau và nó nhiều cái cảm thọ ở trong đó nó giống nhau và cái thức nó cũng giống nhau cho nên sợ các thầy không hiểu bởi vì đây là pháp nhớ kỹ đây là pháp còn đây là niệm cho nên cái niệm nó khác cái niệm là một cái vị trí cái chỗ còn cái pháp là cái lời nói để cho chúng ta nhận xét qua cái tâm của chúng ta còn cái chỗ cái chỗ đó nó ở trên cái thân của chúng ta còn cái pháp đó nó chỉ cho cái thân của chúng ta à, các thầy hiểu chỗ thầy muốn nói bởi vì có những cái danh từ nó nó nó nó như vậy thì thầy qua cái chỗ mà diễn tả của thầy thì thầy diễn tả cỡ mức đó đó để cho các con hiểu rằng giữa cái, cái thân ngũ quẩn giữa cái tứ niệm xứ nó không phải là một chứ không khéo nghe nói là một thì như vậy thì tức là trên thân quán thân hơn là trên thân mà quán các pháp cho nên ở đây đức phật đưa ra đó là cái pháp để chỉ cho cái thân còn ở đây là cái niệm ở trên cái thân đó, cho nên nó có cái giống nó là chỗ cái thân này từ đó mà nó xuất phát ra được những cái chỗ cái niệm của nó còn cái này là các pháp để chỉ cho cái thân này nó hợp lại nó thành ra các pháp đó mà chúng ta bị lầm chấp như thế nào mà chúng ta khổ đau với nó đó à, hiểu được như vậy thì chúng ta mới thấy rằng đặt ở trên cái pháp mà ngũ quẩn này ở trên thân thọ tâm pháp này để mà chúng ta giải quyết được cái lầm chấp lầm chấp ngã và cái thân này của mình cái sắc này của mình cái tâm này của mình, ờ, cái thọ này của mình cái tưởng này của mình và các hành là của mình ừ, và cái thức là của mình à, để phá cái đó đi thì làm cho chúng ta không còn cái cái chấp ngã nữa và nếu mà trên chánh niệm tỉnh giác mà chúng ta nỗ lực mà chúng ta tu hành trên cái niệm mà hiểu biết như vậy á chúng ta thường nương vào đó mà chúng ta dùng cái pháp hướng để nhắc đi nhắc lại để chúng ta phá đi cho nên trong định niệm hơi thở Phật nói như thế nào à, bây giờ đó mình biết là cái thân này nó vô thường cái thân này không phải ngã à, tôi biết thân này không phải ngã tôi hít vô tôi biết thân này không phải ngã tôi thở ra tôi biết thân này không phải của tôi tôi hít vô tôi biết thân này không phải của à, của tôi tôi thở ra đó là chúng ta nương cái hơi thở mà ừ, hướng tâm để phá cái ngã tức là tu ở trên pháp à, ngũ quẩn các thầy thấy chưa à, do đó ở chỗ này chúng ta biết đặt được cái hơi thở ở trên này để mà chúng ta phá cái cái pháp à, chúng ta phá cái pháp mà trên tứ à, trên niệm xứ trên bốn cái chỗ mà lầm chấp cho đó là cái cái cái cái cái thân ngũ quẩn của chúng ta là thật là chân thật là của mình đó vì vậy mà nương vào cái hơi thở mà để nhắc nó để mà phá nó để cho nó không có làm chấp nữa bây giờ bài kế tiếp à, lại nữa này các tỳ kheo tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với nạ, à, nội xứ ngoại xứ này các tỳ kheo thế nào là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với nội xứ ngoại xứ này các thầy tỳ kheo ở đây tỳ kheo tệ tri con mắt à, nội xứ và ngoại xứ thì các thầy biết rằng mắt tai mũi miệng thân ý và ngoại xứ thì có sắc thính hương vị xuất pháp đó là nội xứ và ngoại xứ nó rõ ràng để mà tiếp xúc nhau đó này các thầy tỳ kheo ở đây thầy tỳ kheo tệ tri con mắt và tệ tri sắc có con mắt này thấy cái ca này thì nếu mà mình không biết mà mình biết thì tức là mình phải nhận ra nó rõ ràng là do duyên hai pháp này mà kiết sử sanh khởi nó khởi ra ham muốn muốn có cái vật này cho nên con mắt có con mắt nè nó thấy cái cái sắc là cái vật này do đó nó sanh ra cái dục tức là nó muốn có cái ca này à, dục tức là cái lòng ham muốn của mình đó à, cho nên nó gọi là à, sáu nội xứ và ngoại xứ của nó ngoại là bên ngoài nội là cái gì nội là mắt của mình ngoại là cái cái cái cái cái, cái ca này nó là mình hiểu như vậy tức là khi mà con mắt mình tiếp xúc với cái vật bên ngoài thì lúc bây giờ mình tuệ tri được nó cho nên mình thấy hai cái pháp hai cái duyên pháp này nó sinh ra kiết sử nó làm cho mình ham thích tức là nó trói buộc mình nó làm cho mình phải cần phải có cái này cho nên nó bị trói buộc do đó khi mình biết được cái tâm của mình nó sinh ra cái lòng mà dính mắt đó cái kiết sử thì như vậy mình tuệ tri như vậy mình cũng biết như vậy giới kiết sử chưa sanh nay sinh khởi tức là cái lòng ham muốn mình nó sinh ra vị ấy tệ tri tức là vị ấy biết giới kiết sử nay à, đã sanh à, hay hoặc là nay nó đang diệt thì mình biết bây giờ nó hết ham rồi còn hồi nãy nó ham thì mình biết nó ham mà bây giờ nó hết ham rồi nó thấy mà nó không ham nữa hồi nãy thì nó vừa thấy nó ham nó ham muốn bây giờ nó thấy mà nó không ham muốn là mình biết là nó đoạn diệt vì ấy tuệ tri như vậy và giới kiết sử đã đoạn diệt tương lai không sanh khởi nữa vì ấy tệ tri như vậy tệ tri tai à, tai thì cái lỗ tai đối với tiếng cái lỗ mũi thì đối với mùi à, tất cả những cái cái sáu lục sáu cái giới của nó mắt tai mũi miệng thân ý đối với sắc thân hương vị xuất pháp à, tất cả những cái này nó đều do cái chỗ đó mà nó sinh ra những cái kiết sử nó làm cho trói buộc mình dính như cái vật đó dính như cái sắc đó để cho mình sinh ra những cái tâm của mình ham muốn mà sinh ra cái tâm ham muốn thì mình biết nó có ham muốn thì bắt đầu mình tìm cách mình đoạn diệt nó mà nó không có sinh ra ham muốn thì mình khỏi cần đoạn diệt mà nó có sinh ham muốn mà mình nỗ lực mình đoạn diệt thì mình biết nó là đoạn diệt rồi nó không còn sinh nữa thì như vậy là tâm mình mình tu tới đâu mình biết mình giải thoát được đến đó một cách rất rõ ràng nhìn cái pháp này thấy nó ham muốn biết liền nhìn pháp kia thấy nó ham muốn biết liền mà nó không ham muốn cũng biết liền do cái chỗ đó là cái chỗ mình tệ tri cái chỗ mình hiểu biết để làm cho cái tâm mình không dính mắc các pháp như vậy là trên pháp quán pháp mà mình biết rõ như vậy Vậy khi tâm mình bị dính mắc đó Thì mình phải đem định vô lậu Mình quán xét để cho mình xả cái, cái cái vật đó ra Nó không còn dính mắc với cái vật nữa Vậy thì bây giờ ở đây thì người ta không ở trong bài kinh này Không bảo mình phải dùng cái định vô lậu Mà chỉ nói là phải đoạn diệt Vậy thì mình biết muốn đoạn diệt cái vật này Ra khỏi cái mắt con mắt của mình đang dính nó Đang khởi cái tâm ham muốn Thì do đó mình phải đem cái định vô lậu Mình phá đi Mình mới quán xét Mình thấy cái vật này nó như thế nào nó làm sao để cho mình đừng có dính mắt nó nữa để cho nó được vô lậu nó không còn bị trói buộc nữa vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm và vị ấy sống không nương tựa không chấp trước một vật gì trên đời này các tỳ kheo như vậy là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với sáu nội xứ nghĩa là mình sống mà mình ừ, làm cho nó chấm dứt được như vậy đó đó là mình trên các pháp đó mà mình mình đã chấm dứt được như vậy tức là mình không bị dính mắc trong cái tham tham muốn của mình mà trong tham thì ác pháp thì quý thầy cũng đã thấy rõ rồi bởi vì tham sân si nữa mà hãy mình có tham muốn một cái vật gì nó là ác pháp rồi nó khởi ra ham muốn cái thấy cái vật này mà nó ham muốn tức là bị ác pháp tham rồi à, cho nên vì vậy mà ngay đó là phải tìm mọi cách đoạn dứt cho nên ở trong tứ chứng cần dạy mình thấy rất rõ là khi mà mình bị cái ác pháp rồi thì ngay đó là mình phải cần đoạn dứt đoạn dứt thì mình tu cái chính cái định vô lậu rồi phải không còn mình ngăn chặn nó không cho thì cái chánh niệm cái chánh niệm tỉnh giác định và cái định niệm hơi thở rõ ràng là những cái pháp này đều dạy chúng ta để đặt tất cả những cái định này ở trên này để thực hiện nó chứ không có gì hết cho nên ở đây khi mà thấy con mắt mình dính cái vật này mà mình muốn cho nó đừng có sân khởi cái vật này dính á, thì bắt đầu mình phải tu định vô lậu thì như vậy là rõ ràng ở trên tứ chứng cần vẫn tu định vô lậu để cái ác pháp tham này cái tâm tham muốn của chúng ta nó sẽ dứt thì tức là ác pháp chứ gì ở đây chúng ta nghe không phải là ác pháp tâm tham không đó nhưng mà trong ừ, thập ác và thập thiện là tham là một ác mà mà đây là tham dục tham là ham muốn chứ có gì đó thì thấy như vậy rõ ràng là ở trên cái tứ niệm xứ dù là chúng ta quán cái pháp của phật dạy cái pháp đó nó không ngoài cái tứ chính cần phải không mà cũng không ngoài ngoài các cái định mà chúng ta đang tu cho nên chúng ta đâu có rối ren mà gì mà phải tu cái này cái kia đâu cho nên đọc cái tứ niệm xứ này mà nếu mà không giải thích thì chúng ta thấy ờ à, bây giờ trên pháp đó phải quán về cái à, ngũ quẩn như vậy như vậy rồi sao nên hồi nãy thầy nói định niệm hơi thở chúng ta nương thì chúng chúng ta phá cái ngũ quẩn rồi đó phải không nhưng mà chúng ta câu hỏi với cái định vô lậu để mà chúng ta phá thì à, chúng ta quán à, cái cái cái sắc à, cái thân ngũ quẩn này không phải là của tôi à, tôi hít vô không phải là của tôi tôi thở ra rõ ràng là mình câu hủ được cái hơi thở và cái định niệm vô lậu trở thành một cái pháp hướng để mình nhắc nó để mình xả được cái thân ngũ quẩn của mình đó là trên cái pháp ngũ quẩn còn bây giờ ở đây thì nó trên nội nội xứ và trên sáu cái xứ và ngoại xứ để cho mình phá cái tâm dính mắt của mình thì nó cũng là định vô lậu rồi thì các thầy thấy trên toàn bộ cái tứ niệm xứ từ hồi nào đến giờ thầy đã đưa ra từ cái chánh à, tứ chính cần mà đem cái ba cái pháp để mà tu tập tứ chính cần thì nó là tứ tính cần nó nói tổng quát nó nói tổng quát rất rõ ràng là các pháp ác các pháp thiện ở đây thì mọi sự dính mắc tức là bị tham tham ái của chúng ta cho nên vì vậy mà muốn đoạn tham ái là ác pháp thì trên tứ tính chính cần nó đã xác định cho chúng ta biết rồi thì trên tứ niệm xứ này thì chúng ta cũng dùng định chánh niệm tỉnh giác định hơi thở và định vô lậu mà chúng ta tu tập phải không cho nên vì vậy mà trên pháp này chúng ta vẫn làm chủ được những cái điều như ở tứ chính cần mà chúng ta tu tập chứ đâu phải hoài các pháp khác mà tu tập đâu lại nữa này các thầy tỳ kheo tỳ kheo sống quán pháp trên pháp đối với bảy giác chi bây giờ lấy cái pháp giác chi chúng ta tu hồi nãy thì chúng ta lấy sáu xứ ngoại sáu xứ nội chúng ta tu không cứ lần lượt các pháp của phật đều là phơi bài ở trên cái chỗ tu chúng ta ra hết chứ đâu phải là chúng ta tu cái gì khác hết mà để ở trên thân thọ tâm pháp chúng ta tu chứ đâu có phải hoài cái thân thọ tâm pháp chúng ta mà tu cái khác được này các thầy tỳ kheo thế nào tỳ kheo sống quán pháp trên pháp đối với bảy giác chi này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo nội tâm niệm giác chi, tệ tri, nội tâm tôi có niệm giác chi, hay nội tâm tôi không có niệm giác chi, tệ tri. Cái niệm giác chi là cái niệm gì các thầy biết không? Niệm giác chữ giác chi đây là bồ đề, mà chữ nghĩa của bồ đề là nghĩa giải thoát. Không? Bây giờ cái niệm giác chi của tôi bây giờ nó có ở trong nội tâm tôi nè. Không? Thì tức là cái cái cái tâm giải thoát của mình chứ cái gì? mà tâm giải thoát của mình là tâm thiện chứ gì cho nên bây giờ tôi ngồi đây mà nó không có ác pháp không tham không sân không si, thì đó là tôi đang giữ cái niệm giác chi của tôi thì như vậy là rõ ràng là đức phật dạy như thế nào đó là cái định sáng suốt chứ gì hay hoặc là cái định à, giữ cái tâm của mình luôn lúc nào nó cũng thanh thản an lạc thì đó là niệm giác chi chứ gì giác bởi vì chữ giác chi như thầy nói đó là bồ đề mà bồ, bồ đề tức là giải thoát mà giải thoát thì nó có tham sân si ở trong đó đâu đó thì như vậy là rõ ràng là trên niệm giác chi mà giữ được cái tâm này thì nó có phải là chúng ta tu định sáng suốt không đó. chúng ta giữ được cái tâm thanh thản như vậy là đó là niệm giác chi của chúng ta chứ gì hai nội tâm không niệm giác chi à, chúng ta biết nội tâm không có niệm giác chi à, và giới niệm giác chi chưa sanh nay sanh khởi vị ấy tuệ tri như vậy giới niệm giác chi đã sanh khởi à, đã viên thành nghĩa là bây giờ khi mà nó sanh khởi à, như mặt hạnh trước kia nó sanh khởi nó ngồi đó cái tâm nó quay vô nó cứ biết hơi thở nó an lạc nó vô cùng nó không có quay ra nữa đó là niệm giác chi đã sanh đó tức là niệm bồ đề nó sanh rồi đó còn nếu mà bây giờ mình cứ ngồi đây một chút nghĩ này một chút nghĩ kia toàn là pháp ác toàn là pháp thiện á, thì cái niệm giác chi chưa có sanh đâu cho nên hiện giờ nói về cái niệm mà giác chi thì quý thầy chưa có sanh bởi vì cái tâm nó chưa chịu quay vô thì nó chưa có sanh mà khi mà nó quay vô rồi thì nó sanh thì tầm tứ nó nó không nó diệt nó không có còn nghĩ ngợi một cái gì khác hết ác pháp không xen mà coi như là toàn là cái tâm thiện của mình không ở trong thiện pháp không đó là niệm giác chi hai nội tâm có trạch à, trạch pháp giác chi nghĩa là bây giờ đó mình thấy cái về cái trạch pháp bây giờ niệm giác chi rồi trạch pháp giác chi gì mà cái trạch pháp tức là chọn lựa bây giờ mình hướng tâm như thế này mình nói cái hơi thở tịnh chỉ mà cái hơi thở bây giờ nó ngưng rồi thì cái đó là cái cái cái cái nội tâm của giác chi đã mình điều khiển nó ngưng thì cái giác chi là bồ đề mà trạch pháp là trạch pháp biểu nó ngưng mà bây giờ mình ra lệnh nó đã ngưng thì cái trạch pháp đó là cái trạng thái ở trong cái chỗ cái trạch pháp đó nó đã ngưng hoàn toàn chứ không phải là trạch pháp mình dòng danh từ trạch pháp là mình chọn lựa cái cái pháp đó và đồng thời cái pháp đó nó hướng tâm nó bảo cái đó làm đúng theo cái trạch pháp đó đó thì đó là cái kết quả của trạch pháp đó gọi là giác chi gọi là trạch pháp giác chi bây giờ thầy bảo là cái tâm như cục đất nè không tham không sân si nè đúng không mà bây giờ cái tâm của thầy ai chữ mắng nó cũng không tham không sân si nó giống như cục đất rồi thì đó là gọi là trạch pháp giác chi phải không trạch pháp giác chi bởi giác chi là bồ đề nó có đâu còn sân còn bây giờ cái tâm thầy nói mà nhưng mà nó còn sân thì nó chưa phải là trạch pháp giác chi để mà thành tựu ta còn hiểu chỗ đó chưa nghĩa là cái kết quả của cái trạch pháp đó nó đã thực hiện được thì cái đó gọi là trạch pháp giác chi còn cái kết quả nó chưa ra được nó còn có lúc giận lúc không giận thì cái đó nó chưa được cũng như bây giờ nói diệt tầm tứ nè nhập nhi thiền nè à, mà bây giờ nó diệt con chút xíu rồi cái nó bung ra thì như vậy nó chưa là diệt hẳn tầm tứ cho nên cái đó cái pháp mà mình trạch pháp để mình nhắc tầm tứ phải tỉnh trí nhưng mà tịnh chỉ con chút hay hoặc là mình nói tầm tứ tịnh chỉ mà nó không tịnh chỉ thì như vậy là chưa phải gọi là cái đó là trạch pháp giác chi à, mới đầu thì chúng ta trạch pháp là chúng ta chọn lựa một cái câu trạch pháp cho phù hợp với đặc tính của mình bây giờ mình dùng cái câu đó à, mình nhắc nó mà nó thành tựu được nó tịnh chỉ được thì cái đó là trạch pháp giác chi cho nên có những câu hỏi có người hỏi à, bây giờ đó thí dụ như mình à, hướng tâm tịnh chỉ hơi thở và tịnh chỉ hơi thở nó khác nhau như thế nào bây giờ mình hướng tâm tức là mình còn nhắc cái tâm mình cho nó làm như cái cái cái lời mình hướng đó và bây giờ nó đã mình nhắc nó nó đã làm được theo như cái lời mình nói rồi thì cái đó là tịnh chỉ còn cái mình đang nhắc thì cái đó là gọi là hướng tâm nhắc nó đó thì hai cái này nó có khác nhau bởi vì mình nhắc nó chứ nó chưa có nghe lời như vậy hai nội tâm trạch pháp giác chi ha, hai nội tâm có tinh tấn giác chi còn tinh tấn nó siêng năng lắm tự nó nó siêng năng mà nó siêng năng tự nó chứ không phải là mình bắt ép nó nó không có lười biến nó không có ham ngủ nó không có gì hết nó luôn lúc nào nó cũng muốn ở trong cái tâm đó thì cái người mà thấy được cái tinh tấn này cái tinh tấn giác chi này là cái người mà ở đây mà thầy thấy là thầy mật hạnh đó đã gặp cái tinh tấn giác chi thầy nói nó không có lười biến nữa mà nó ngồi đó nó cứ quay vô nó bắt mình ngồi hoài mà mình thấy thú chứ không phải là mình mình thấy nó mỏi mệt gì hết nó làm cho mình thích thích tu cho nên nó gọi là tinh tấn giác chi trong cái tinh tấn đó nó có cái bồ đề giải thoát đó nó làm cho mình ham ham tu thích tu mà không phải ham cái kiểu mà mình ham tầm thường cũng như bây giờ mình ham như thế này thế khác thì cái đó nó không phải mà cái này tự nhiên nó có cái sức tinh tấn của nó nó làm cho mình thích ở trong đó vậy cho nên mình không có xả mình không có buông ra còn bây giờ mình ngồi mình tu hơi tới mình muốn xả ra thì cái đó nó thuộc về tinh tấn giác chi hai nội tâm có hỷ giác chi à, hỷ giác chi là cái nội tâm của mình nó luôn luôn nó có cái niềm vui của nó tự nhiên nó như vậy mà mình không cần phải mà à, nhập định nó nó nó nó mới có nhưng mà bây giờ nó đã có cái hỷ giác chi á thì tự nhiên nó nó xuất phát ra như vậy bây giờ thí dụ như thầy bảo bây giờ à, thầy bảo thầy hướng tâm thầy nhắc cái hỷ à, giác chi phải có nhưng mà nó không bao giờ nó có tự nó nó đến với mình nó làm cho mình có một niềm vui an ổn ở trong thân tâm của mình mà khi một cái niềm vui an ổn thân tâm thì cái thân của mình bao giờ nó cũng phải có cái lạc của giác chi hai cái này hỷ giác chi với à, à, với mà khinh an giác chi là bao giờ nó cũng phải kèm với nhau một bên chứ nó không có xa nhau nghĩa là có hỷ tức là có khinh an à, cho nên hai cái này nó vẫn có hỷ mà hỷ giác chi có thì khinh an giác chi nó phải có mà khi mà khinh an giác chi có thì định giác chi nó phải có nó không làm sao bởi vì đó làm cái tự nhiên chứ không phải là chúng ta thí dụ như bây giờ thầy à, nhập trong tứ thiền thì cái định giác chi nó phải có ở trong cái tứ thiền bây giờ thầy nhập tam thiền thì cái định giác chi ở trong tam thiền nó phải có mà thầy nhập cái định nhị thiền thì cái định giác chi ở nhị thiền nó phải có thì trong khi cái hỷ giác chi của nhị thiền của tam thiền của tứ thiền thì nó phải có cái định cái hỷ của giác chi cái khinh an của giác chi ở cái mức định độ đó mức định đó, đó thì khi mà chúng ta nhập vào cái định đó thì cái giác chi nó sẽ có đi theo cái cái định đó cho nên cái mà nó có như vậy gọi là định giác chi cho nên nó có thì chúng ta cứ nương vào chỗ đó mà chúng ta sống ở trong cái cảnh giác chi đó tức là cái trạng thái bồ đề đó mà chúng ta chúng ta ở chúng ta kéo dài cái thời gian ra hai nội tâm có định giác chi thì cái định nó nó tự nhiên khi mà chúng ta vào đó à, nhập định nó chúng ta gom tâm lại thì lúc bây giờ nó có một cái trạng thái nó làm cho chúng ta an ổn tức là giải thoát đó thì lúc bây giờ trong cái định đó nó có cái trạng thái giác chi đó thì cho nên gọi là định giác chi à, bây giờ trong nội tâm chúng ta có xả giác chi bây giờ chúng ta thấy chúng ta không còn ham muốn cái gì cái gì đến với chúng ta có không không cũng như nó nó không có ham cái gì nữa hết cho nên đó là cái giác chi nó xả chứ không phải là bây giờ chúng ta phải quán cái này nó bẩn hoặc là bất tỉnh như thế nào để nó bỏ cái này nó nối tiếp cho cái sự đau khổ thế này thế khác để mà chúng ta không chấp thì cái này nó chưa phải là à, chưa phải là xả giác chi đâu chúng ta bỏ đó chúng ta quán rồi chúng ta không có không có sắm không có mua nó nữa mà không xin nữa người ta cho cũng không thèm lấy nữa nhưng mà nó chưa phải là giác chi